to my channel and today is Sunday it's that holiday okay so at this moment I'm in Don Bosco Seminary in the Philippines and we celebrate the Tet holiday here which is our Lunar New Year okay so what we're doing in this Tet holiday if you want to know just follow me okay later. Xin, chúng con xin kính mời các sư. Nhìn nói buồn ngủ. Lâu rồi, mệt mỏi nhiều bữa nay. <laughs> Mà vui không? Nãy giờ chưa thấy vui rồi. <laughs> vui mẹ. Chưa thấy vui. Vui. Chưa. Chị thấy vui em chưa thấy. Không mà hồi lô tô là vui lắm. Vâng, về chương trình của chúng ta vẫn còn rất là dài ạ. Anh chưa chưa chưa tưởng là kinh đâu trời ơi